Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2 à, Những ngày vừa rồi có lẽ là vấn đề thời sự à, trong nước quốc tế, vấn đề thời sự chính trị xã hội cũng đang rất là à, nổi nóng, rất là là được cho là dậy sóng Vì đại đa số người Việt Nam mình ở cái tuổi trưởng thành sau những thập niên 80 thì phần lớn thanh niên chúng ta là những người xuất sắc, những người được cho là xuất chúng ở tất cả các cái trường phổ thông, thậm chí là các cái trường đại học đều ờ, kéo nhau đi học ở nước ngoài và chủ yếu là sang 15 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết và bây giờ được gọi là à, Liên bang Nga, còn trước đây được gọi là Liên Xô. Thế thì giải khắp ở 15 nước Cộng hòa ấy thì có lẽ là hàng nhiều vạn người Việt Nam, nhiều vạn thanh niên Việt Nam xuất sắc và ưu tú sang à, học tập, sinh sống và làm việc. Và đến bây giờ trở về quê hương cũng đang để lại một cái dấu ấn gần như là quê hương thứ hai của họ và cái nỗi đau vừa rồi xảy ra giữa hai cái đất nước được cho là anh em hàng xóm láng giềng thân cận thân thiết và gần như là tình mẫu tử ấy lại có những cái nỗi đau đang xảy ra đó là nã đạn đại bác vào nhau, nã những quả tên lửa vào nhau và hầu như ở mỗi phía đều có những người thân của họ và hôm nay à, xin mời quý vị khán giả cùng à, lắng nghe chia sẻ của anh Hoàng Anh Khiêm vừa là một giảng viên của một trường đại học ở phía Nam đó là trường đại học Đồng Nai. Anh cũng là nhà nghiên cứu khoa học lịch sử và cũng là à, một trong những người đã từng đi qua cái đất nước ấy và trở về hôm nay. À, xin mời quý vị khán giả cùng à, lắng nghe chia sẻ của anh. Vâng, xin mời anh à, chia sẻ một chút những cái gì mà anh đau đáu những ngày vừa rồi về cuộc chiến giữa hai nước Ukraine và Liên bang Nga. Vâng, xin mời anh ạ. <laughs> vâng, xin chào anh Thanh. Xin chào à, cộng đồng mạng chào những người bạn của tôi ở Hà Nội những người đã từng là, là, du học ở Liên Xô ở Đông Âu nay là trở về nước và dạ, và hoặc là cũng còn đang là, là, là sống tại <clears throat> nước Nga cũ Liên Xô cũ và Đông Âu <clears throat> thế thì cái cái sự kiện chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine nó là một cái sự kiện rất lớn trong cái tình hình về trật tự thế giới hiện nay <clears throat> cho nên từ nhiều ngày nay thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều tôi tự tìm cho mình cái giải pháp ứng xử như thế nào đối với lại cái cuộc chiến tranh này. thái độ chính trị như thế nào <laughs> thế thì tôi ờ, đưa ra một cái nhận định khá khôi hài tức là cái tình thế này là tình thế trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết đấy <laughs> vâng. trong cái hiện tình đất nước mà đang suy vong ấy, đang bất ổn chính trị nghiêm trọng như hiện nay chúng ta đánh giá cái cuộc chiến này như thế nào thì tôi đã từng là, là, là, là hội viên của cái hội uh, ngôn ngữ Pushkin đấy. từ những năm uh, 72, 73 đã từng thuộc rất nhiều thơ Pushkin rất yêu những cái tác, những tác phẩm văn học hiện thực của Nga như là Lắp Tôn Tôi rồi là sau này là Ostrovsky khắp đã tôi thế đấy rồi những nhà văn mà nổi tiếng về cái hiện thực chủ nghĩa hiện thực như là Dostoevsky, Gogol và kịch của Chekhov vân vân. <clears throat> Thế thì nhận định về trật tự thế giới mới này như thế nào? Thì cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đấy, đối Ukraine đấy, không thể nói khác được, đó là chiến tranh xâm lược. Và chắc chắn nó là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Đây là cái điều nhận định đầu tiên của tôi. Đấy bởi vì đây là cái cuộc chiến tranh của hậu chiến tranh lạnh của thời kỳ đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội thập niên 70 thế thì cái cái xu thế đối đầu này đấy nó vẫn còn âm ỉ đến tận ngày này Nga lấy cớ là chiến tranh xâm lược Ukraine đó chính là vì à, cái nước SNG cũ này đấy hay là nước chưa hầu của Nga cũ này đấy là ngả theo NATO và đang xin gia nhập NATO và NATO thì chúng ta biết rồi đối trọng với lại cái khối Bắc Đại Tây Dương, bắc ba năm xưa năm xưa. Thì cái xu thế đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Bây giờ chủ nghĩa xã hội sụp đổ rồi, Đông Âu sụp đổ rồi, Liên Xô không còn nữa. Thế nhưng mà cái hậu quả đấy của cái trật tự thế giới hậu chiến tranh lạnh nó vẫn còn đang ám ảnh rất nặng nề hiện nay đó là cái sự tranh chấp giữa tây âu mỹ nga trung quốc và chắc chắn là biển đông của chúng ta không là loại trừ ra khỏi cái, cái sự tranh chấp này cái đánh giá chung đấy có nhiều đánh giá lắm thế nhưng mà chúng ta là tập trung ở chỗ này tôi là bành trướng của tàu khựa đấy bành trướng bắc kinh đấy đã từng tố liên xô là đế quốc xã hội <laughs> ngày xưa là, là chúng ta hoang mang cái cái thuật ngữ này khái niệm này đế quốc xã hội nhưng mà thằng bành trướng bắc kinh đấy thì lại thể hiện rõ là chủ nghĩa xô banh đại hán thế cái thằng đế quốc xã hội mà lại liên kết với lại cái thằng ờ, xô banh đại hán này đấy thì đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã phải không ạ <laughs> và chúng ta biết rằng là tổng thống putin đấy vẫn là một cựu sĩ quan KGB ngoại hạng Putin là sinh sau tôi là đúng 5 à, ngày tôi sinh mùng 2 tháng 10 năm 1952 thì Putin <laughs> sinh mùng 7 7 tháng 10 tôi cứ coi là anh chàng này là nhưng một thằng em <laughs> một thằng em đúng nghĩa mặc dù cùng năm cùng <laughs> tháng nhưng ít ngày vẫn phải là một thằng em đúng không nhưng mà thằng này nó lại hơi là độc tài và hơi bướng vâng thì chúng ta tập trung vào cái chuyện tức là tại sao một tổng thống của một cường quốc siêu cường quốc là nga hiện nay đặc biệt là siêu cường quốc về vũ khí hạt nhân nguyên tử mà lại đối đầu mà lại gây áp lực với là một tổng thống là cựu danh hề <laughs> và một cựu thị trưởng nữa Vitaly Klitschko vâng quyền anh vua đến quyền anh thế giới thế đó là một câu hỏi liệu có giải pháp nào cho các cựu KGB với lại cựu vua địch quyền Anh với lại cựu danh hài nổi tiếng của Ukraine thì chúng ta phải nghĩ đến cái thái độ của Mỹ thái độ của Trung Cộng Tập Cận Bình thì Biden bây giờ vẫn trung thành với con đường của cựu tổng thống Obama và Hillary Clinton nhằm chia rẽ nước Mỹ và cuối cùng là đã dâng nước Mỹ cho tàu cộng thế nhưng mà biden đàn này cũng phải tuân theo cái, cái, cái quốc hội cho nên Mỹ vẫn là hứa sẽ là ủng hộ họ hứa và họ đã thực hiện <coughs> chi trường là 350 triệu hay là 300 bao nhiêu tỷ đó USD cho viện trợ cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng của Vladimir, à, <coughs> Vladimir Putin. <coughs> Rồi cả Đông Âu, Tây Âu, Ba Lan rồi là các nước Pháp, Anh cũng đã viện trợ. Cái cháu Ukraine về vật chất và tinh thần về vũ khí khí tài và mở cửa biên giới để dân Ukraine có thể là tị nạn hàng trăm ngàn người ví dụ như là Bà Lan và một số nước khác cái trong bối cảnh đó đấy thì chúng ta thấy rằng là, là mặc dù là chưa được gia nhập cái khối NATO nhưng Ukraine đấy cũng đã thể hiện được cái cái tinh thần độc lập tự chủ tự cường với hình ảnh của tổng thống và phu nhân đấy trong bộ quân phục hình ảnh của những cô gái với tên lửa vác vai những khẩu AK-47 những vũ khí những bộ quân phục và sự hy sinh của một nữ phi công xinh đẹp chúng ta thấy rằng là cả hai phe đều tổn thất bởi nếu cái sức mạnh hủy diệt của tiềm lực quân sự của nga đó thì có thể là san phẳng với kiev kharkov rồi hải cảng odessa là chỉ trong ờ, trong vòng một nốt nhạc rồi thế nhưng cả hai bên đang đang dè chừng và <laughs> đang đề nghị đàm phán phải không ạ <laughs> Vâng, đúng là như thế anh ạ. <clears throat> Nhưng mà có rất là nhiều quý vị khán thính giả vẫn bàn tán, vẫn xôn xao. Đó là gì? Ngay một khi cái phát súng đầu tiên xảy ra, tức là trước khi phát súng nổ, nổ ra thì đã có cuộc khẩu chiến à, rất là <laughs> nhiều, nhiều nhiều nhiều lần trước đó. Nhưng nó lại buồn ở một cái chỗ là khi trước khi phát súng nổ ra thì cả hai bên đã à, ngay lập tức đưa ra những cái phương án mà phương án này được cho là rất là kịch sĩ ngay từ ông tổng thống Ukraine à, xuất thân từ một kịch sĩ từ nước ngoài về à, với cái lứa tuổi người ta gọi là à, 44 tuổi thì lại chưa đủ chín để làm chính trị lại à, chưa đủ à, già để mà chiêm nghiệm à, với cái kinh nghiệm thương trường à, gọi là chính, chính trường thì nó đẻ ra hai vấn đề mà chỉ cần nhìn vào cái mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine chúng ta mới thấy đúng là kịch sĩ. Cái đầu tiên ý là ông ta ra một cái lệnh là cấm xuất cảnh đối với tất cả công dân đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi. Cái thứ hai ý, là phát vũ khí à, phòng thân đúng là như anh nói là các cái vũ à, các cái khẩu AK47 cho tất cả người dân nhưng lại không ở các cái nhà lẻ mà lại tập trung về các cái nơi chung cư cao tầng và đông người <laughs> để để phòng vệ gọi là chính đáng Đấy. Thứ ba ấy là gọi tất cả công dân của Ukraine đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước Nga trở về quê hương bản quán. Thì ba cái động tác này đã thấy mọi người nổi lên một cái sự nghi ngờ phải chăng đây là cái màn hài kịch của một kịch sĩ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi một nhẽ thế này, mặc dù cấm xuất cảnh đối với những người đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi để nhằm một mục đích cao nhất là tổng động viên và gọi tất cả những người này vào quân ngũ. Cách thứ hai ấy là phát vũ khí cho nhân dân. Đấy, tập trung hết vào khu chung cư cũng có nghĩa là quốc tế hiện nay đang phản ứng dữ dội là bất cứ quốc gia nào dù chiến tranh có thế nào đi chăng nữa thì chỉ được phép tấn công vào các cái cơ sở quân sự chứ không được phép đụng đến những cái chung cư được coi là tập trung đông dân cư. Đấy. Thứ ba là gọi tất cả công dân của Ukraine tại Liên bang Nga trở về nước. Thì cả ba động tác này thì có hai động tác là phản tác dụng. Đó là cấm xuất cảnh đối với à, người đủ 18 tuổi đến 60 tuổi vừa mới phát lệnh xong thì biên giới à, dọc Ukraine và Ba Lan đã bắt đầu bị phá hàng rào và người dân Ukraine đã bắt đầu lũ lượt chuyển sang Ba Lan cư ngụ được gọi là chuyển sang các tị nạn à các cái trại tị nạn và đây là cái nỗi mừng của người dân Ukraine hàng chục năm vừa rồi người ta chỉ cần khi tiếng súng nổ ra giữa Nga và Ukraine thì đây là một cái cơ hội để người dân Ukraine thoát khỏi cái sự nghèo đói, khổ sở, bệnh hoạn ngay cái đất nước mà được cho là xinh đẹp nhất châu Âu, à, Đông Âu. Bởi vì chỉ cần thoát khỏi cái biên giới Ukraine thôi thì những người nông dân, những người dân bình thường của Ukraine ngay tức thì được vào trại tị nạn ở Ba Lan và cuộc sống của họ trở nên huy hoàng ngay, ngay và luôn anh ạ. Đấy, đấy là cái mà mọi người đang à, rất là lăn tăn và băn khoăn. Vậy thì qua cái thông tin và cái thông điệp như thế này, anh là người đã đi qua, anh đã người từng nếm trải cái thời kỳ gian khó, huy hoàng và xem như là một cái à, đất nước cực kỳ văn minh so với Việt Nam cách đây hàng nửa thế kỷ cho đến trở lại đây. Và hôm nay anh nhìn lại cảnh tang thương, cảnh tan tóc và cái cảnh người dân lại mong muốn tiếng súng nổ ra để rời khỏi đất nước Ukraine đi tìm miền đất hứa như những cái cuộc tị nạn mà không phải là ít mà đang như là một cơn vũ bão à, rời khỏi Ukraine. Vâng, hình ảnh ở biên giới, hình ảnh ở các cái cửa khẩu giữa Ukraine và à, Ba Lan vừa rồi cho chúng ta thấy cái điều này. Thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào? Đây có phải là cơn khủng hoảng nhân đạo hay là cái cơn khủng hoảng giữa một cái người được cho là đang đạo diễn cái giới tài phiệt quốc tế và một người đang được bị là giới tài phiệt quốc tế đạo diễn giữa hai ông tổng thống này. Vâng, anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn một chút về cái nội tình đang diễn ra. Vâng, mời anh vâng nội tình giữa nga và ukraine đó thì là tôi nghĩ rằng là, là có nhiều nhận định có thể là trái chiều có thể là thuận chiều có thể là ủng hộ có thể là phê phán có thể là lên án vân vân <clears throat> thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cuộc xung đột này đó nó có nguy cơ dẫn đến cái chiến tranh hạt nhân hủy diệt đây Nó dẫn đến cái nguy cơ là bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba. Mà với cái tiềm lực quân sự của các cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, Nga và hiện nay là thêm nữa là Trung Cộng, Ấn Độ, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba là phải rất khủng khiếp có thể hủy diệt cái sự xấu của anh tinh này <laughs> thì tất cả đều là, run sợ và né tránh nhưng mà cái, cái diễn biến nó xảy ra đó chúng ta thấy là Ukraine trước kia là, là, là, là, là sở hữu cái kho vũ khí hạt nhân phải không ạ? Vâng. Và đã từng xảy ra cái sự cố của cái nhà máy điện hạt nhân nguyên tử Chernobyl phải không ạ? Dạ vâng đúng thế anh ạ. <laughs> Cho nên là khi mà Nga tiến đánh đó, thì cái việc đầu tiên là ngoài những nước chưa hầu có nhiều dân Nga sinh sống đó, nói ngôn ngữ Nga đấy phía đông Ukraine thì Putin là quyết định là chiếm ngay quản lý ngay cái Chernobyl anh ạ Vâng, vâng, đúng là như thế anh ạ Và như thế là ờ, một số các cái giới uh, sành tin và chính trị gia Thì đã đánh giá ngay từ đầu Không phải bàn cãi ngay những người ở ngoài cuộc cũng đã nhận định là nếu như tấn công Ukraine thì ông Putin chắc chắn phải chiếm lĩnh ngay cái nhà máy phát điện hạt nhân của Ukraine đó là Chernobyl à, làm lại. <clears throat> Bởi vì cái năm 1986 khi nổ cái nhà máy à, phát à, điện hạt nhân thì đã gây ra một cái thảm họa toàn cầu. Nhưng ngay sau đó vì cái nhu cầu điện sinh hoạt không gì khác đã phải mở một cái nhà máy Chernobyl thứ hai và hoạt động cho đến bây giờ. Và người Nga, ngay ông Putin đã xác định rằng đây là một trong những cái nguồn cung cấp năng lượng số 1 cho cả cái lãnh thổ Ukraine chỉ sau cái giá trị đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Ukraine. Nếu như ông Putin ông nói rằng ông chỉ chặn hai cái cửa này thì người dân Ukraine sẽ chết cóng ngay cái mùa đông cuối này và đó cũng là cái cái cái cái gọi là cái yết hầu mà Nga nắm nắm đến và đã nắm được. Vậy thì anh đánh giá thế nào khi mà Nga đã nắm được cái cuống họng gọi là cái nhà máy phát điện lớn nhất số 1 của Ukraine rồi và khóa luôn cái đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Ukraine nữa thì người dân chỉ có biết là đóng cửa và chạy đi sang nước thứ ba chứ không thể sống được ở giữa cái mùa đông nữa ở Đông Âu và như vậy là Nga đã thắng ngay từ cái cái cái cái ý nghĩ chứ chưa cần đến như thế là những cái phát súng sau này. Anh đánh giá thế nào về cái ý tưởng này rất là cao siêu của trùm tình báo KGB ạ? Vâng mời anh. Vâng. Tất nhiên là tổng thống ờ, Vladimir Putin đây là là một nhà chiến lược rất khó lường, rất quyết đoán phải không ạ? Vâng. <laughs> <laughs> chúng ta chỉ phê cái phê phán cái đồng tài của ông ta thôi nhưng cái việc mà ông ta ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới hoặc là nguy cơ cho cái đất nước nga con gỗ nga của putin và cái, cái, cái, cái sự ngây thơ chính trị của tổng thống Ukraine, Ukraine. tôi cho anh chàng này là vẫn còn ngây thơ lắm và chiến đấu quật cường đấy để chống lại cuộc xâm lăng của Putin đấy tôi nghĩ là cái tinh thần dân tộc là rất là cao và vâng. đánh rất cao cái cái quật cường của dân Ukraine thế chúng tôi ngày xưa là có cái bài hát là <clears throat> đồng xanh bát ngát mênh mông Ukraine là nơi cố hương yên vui thanh bình bài hát rất hay nhưng mà tôi cũng lại nhớ đến cái cái bài hát là cuộc sống ơi tôi mới yêu người khi mà Yuri Gagarin đấy lần đầu tiên bay vào vũ trụ yêu cầu là đất nước là phát sóng cái bài hát này thì lát nữa tôi sẽ hát cả hai bài này <laughs> dạ vàng rất là tuyệt vời <laughs> một thời đáng nhớ đúng không ạ mặc dù bây giờ là không còn hơi nữa và cái đàn bây giờ là chưa chưa lắp dây <laughs> dạ vâng. có thể hát luôn cho nó khỏi quen không? À dạ vâng, thế thì mời anh ạ. Vâng, à, kỷ niệm à, một thời à, đã đi qua cái đất nước rất là tuyệt vời mà lúc bấy giờ chúng ta được gọi là đất nước của Liên Xô. Vâng, Vâng, xin mời anh. Gia liêu liêu chi bè gì nhiều. Gia chi bè gì. O samo passe bè e ninova. Gia liêu chi bè gì. Gia liêu liêu chi bè snow. Vai snova. Outros. <laughs> hơi không còn nữa <laughs> dạ vâng chỉ một đoạn thôi một đoạn cũng đã để hiện là một thời đáng nhớ một thời không thể quên một thời chúng ta gắn bó với đất nước liên xô xinh đẹp và coi như là à, cái niềm tin à, tình yêu cũng như là cái hy vọng đối với đất nước được cho là nơi sinh ra à, à, cái nền cộng sản quốc tế và chủ nghĩa xã hội đàn anh mà đất nước Việt Nam chúng ta đã đi theo hơn nửa thế kỷ qua và có lẽ đó cũng là những cái kỷ niệm không bao giờ quên một thời sinh viên tươi đẹp nhưng cũng rất là khó khăn gian khổ chia sẻ những cái à, gánh nặng ngọt bùi của đất nước Liên Xô và bây giờ trở về chúng ta chia tay nhưng rõ ràng đó vẫn là cái quê hương thứ hai dù mỗi người chúng ta chỉ 5 năm, 7 năm nhưng vô cùng gắn bó và vô cùng thân thương. Đến bây giờ trở về quê hương bản quán của chúng ta, nhìn lại đất nước của họ đang xảy ra những cái cuộc chiến mà giữa những người thân yêu của họ đúng là chúng ta không khỏi bùi ngùi. Vâng, thế ta nhanh có thể à, chia sẻ một phần cái sự bùi ngùi mà bây giờ à, trước đây chúng ta xem họ là những người thân yêu, những người mẹ đáng kính, đáng quý và những người dân Nga rất là hiền lành, chất phác, thật thà, đôn hậu và bây giờ thấy họ như vậy chúng ta có khỏi buồn lòng không? Vâng, anh có thể chia sẻ. Vâng, chúng ta là rất là yêu quý nước Nga và tâm hồn Nga. Vâng Tôi đã thuộc lòng hàng trăm bài thơ của Pushkin của Lermontov của Sergei Sinin và bây giờ có thể đọc bất kỳ bài thơ nào của các cái thi ca Nga này. mặt trời của thi ca Nga là Pushkin <coughs> thế được có thể cuối chương trình tôi sẽ đọc một bài thơ của Pushkin để nói lên cái tình yêu của mình đối với nước Nga dạ vâng thế và sự thật là trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc mà tôi đã đánh giá nó là cuộc chiến tranh ý thực hệ là tiêu vong là, là tổn thất là 5 triệu người cho cả hai miền đất nước để chúng ta có cái thống nhất độc lập dân tộc tạm thời nhưng mà cái sự thống nhất của chúng ta thì lại chỉ thống nhất là lãnh thổ thôi chưa có hòa hợp dân tộc và nó xảy ra cái tình trạng là theo nhóm hiện nay à, gây bất ổn chính trị nghiêm trọng thì tất cả mọi cái sự kiện nó là liên quan rất dĩ dặt đến nhau thế nhưng mà trong tất cả đây tôi thấy là chúng ta vẫn thiên tình cảm về nước nga xô viết hơn về liên xô cũ những ảnh hưởng của trung quốc đấy thì cũng có thế nhưng mà ngày đó tôi còn nhớ là tôi học thuộc và hát rất hay cái bài ờ, Đông Phương Hồng có mặt trời lên của ca ngợi Mao Trạch Đông đấy. <laughs> Vâng. Rồi là cái bài ờ, ca ngợi xã chủ nghĩa. một thời là chúng ta là ấu trí trong cái xu thế đối đầu thế giới và thành một tên lính xung kích trong cái, cái chiến tranh lạnh trở thành điểm nóng của thế giới trong khi cả thế giới nó lạnh nó, <laughs> nó gầm gà nhau và chỉ đến khi mà chiến tranh hạt nhân đe dọa bùng nổ đưa nhân loại đến vực thẳm sụp đổ diệt vong thì cả hai phe đấy xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa mới lại tạm thời là hòa bạn với nhau xuống thang trong chiến tranh này đây là thập niên 70 khi mà công nghệ phát triển Đức và Nhật là hai kẻ thù cũ trước kia một cái thời mà Stalin đã, đã là anh hùng của thế giới trong cái việc mà, mà tiêu diệt chủ nghĩa phát xít cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít vào năm 1945 <laughs> thế yếu tố ngáp luôn cái bài bài sao chủ nghĩa của của Trung Quốc nhá dạ vâng mời anh ạ vâng <laughs> hát mấy câu thôi Sư chú hào, sư chú hào, sư chú ý cua chia dần mình tiêu ấy cao. Phán tung phai, với tàu tàu, tí cua chia tòa đề bá thao bào lèo. Xuyên cơ dần mình ta thoan chê, xuyên xì, lửa sơ ấy chú ý. Chiến sư cao chào, chiến sư cao chào. <laughs> tiến lên cao trào đấy. dạ vâng. <laughs> Và hôm nay qua cái chương trình chia sẻ giữa hai anh em thì quý vị khán thính giả cũng lại một lần nữa giật mình đó là không những anh là người uh, nói tiếng Việt sõi như người Việt mà lại là một người nghiên cứu không những là văn hóa Trung Quốc, văn hóa Nga, trong đó có rất là nhiều các cái thứ tiếng khác nhau và đó cũng không hổ danh là một giảng viên đại học và là nhà nghiên cứu khoa học và đó cũng là cái điều anh không những là hát một và số các bài hát tiếng Việt như anh đã từng giảng dạy mấy chục năm nay mà anh còn thành thạo hai thứ tiếng được cho là hai phe hai nước của phe xã hội chủ nghĩa rất là tuyệt vời đó là xã hội chủ nghĩa Liên Xô và xã hội chủ nghĩa Trung Quốc nhưng đó là vấn đề nghiên cứu còn vấn đề ở lại trong tim ở lại tâm hồn mỗi con người chúng ta như thế nào lại là một vấn đề đáng phải suy ngẫm và chính điều đó chúng ta còn phải nghiên cứu nghiên cứu chính mình nữa vâng à, rất là cảm ơn anh về những cái bài hát vừa rồi và theo uh, à, như chương trình đã đặt ra thì có rất là nhiều những cái câu hỏi và rất là nhiều những cái nguồn thông tin mà muốn anh uh, uh, cũng chia sẻ và để lan tỏa đến mọi người à, đó là trong cái cuộc chiến của à, Ukraine và chống lại cái gọi là cái à, à, cuộc chiến của phía à, Liên bang Nga thì để ra một cái nhận định thế này à, cái biên giới cuối cùng của Nga à, chỉ cách thành phố thủ đô Kiev có hơn 100 cây số nếu như người ta nhận định thế này Ờ, nước Nga chẳng cần phải lấn ra sang khỏi biên giới làm gì, cứ ở bên này cái tầm pháo đại bác, tầm pháo tên lửa ngắn nó trong có mấy phút đồng hồ thì thành phố à thủ đô Kiev cũng thành à, cát bụi. Vâng, đấy là thực tế giữa à, đối đầu về vũ khí giữa hai bên. Nhưng người Nga người ta không làm vậy bởi vì người Nga biết rằng thế này. Hiện tại những người dân đang sống và làm việc tại Ukraine cũng rất đông những người công dân của Nga đã và đang làm việc. Và ngược lại, những người đang cầm súng phía à, à, Liên bang Nga thì cũng lại là con dân của Ukraine đã, đang và sinh sống hàng thế kỷ nay sau cái cuộc chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai. Họ là công dân của nhau, họ là những người à, anh em của nhau và bây giờ họ đang âm thầm nghĩ rằng bây giờ mình cầm súng bắn về phía bên kia liệu có phải trong đó có con em của mình Mấy chục năm trước Liệu có cần phải ngắm thẳng Hay ta cứ dơ súng về phía ấy Và ta lái đi để ta bóp cò Và điều này nó thể hiện rất là đúng Bởi vì chính trong thâm tâm của rất là nhiều người Việt Nam Như vừa rồi à, đã được à, à, chia sẻ thế này à, Cái thế hệ sau học sinh sinh viên của thập à, niên 80 và sau đó là cái làn sóng được gọi là đi du học và đi học tập, đi lao động, hợp tác và số người Việt Nam ở lại cũng không hề nhỏ và chính số người Việt Nam ở lại đó hiện nay cũng đã trở thành ông thành bà bởi vì cũng đã U60 trở lên và chính con cái của họ cũng đã trưởng thành và trở thành công dân của Nga, công dân của Ukraine và công dân của 15 nước Cộng Hòa. Và khi đã trở thành công dân của các cái nước Cộng Hòa ấy, nước sở tại ấy thì họ phải làm tròn bổn phận của một người công dân đó là cũng phải nhập ngũ, cũng phải tham gia bảo vệ Tổ quốc. Và trong làn sóng ấy cả ở phía Ukraine, cả ở phía Liên bang Nga thì hiện nay con em của người Việt đang tham gia lực lượng quân đội cũng không hề nhỏ. Và chính điều đó có nhiều gia đình anh em sang à, 15 nước Cộng Hòa thì ông anh có thể là ở bên y phía Ukraine, ông em có thể là ở phiên, phiên bên phía Nga và bây giờ cả hai ông anh, cả hai ông đều có con cái tham gia quân đội của hai bên và họ cầm súng bắn về phía bên kia họ luôn luôn nghĩ rằng không biết bên kia thằng em mình thằng anh mình có đang cầm súng hay không chính điều này đã làm cản lại một cái phần quan trọng nhất là ý thức của dân tộc ý nghĩa của cuộc chiến và khi đối diện với kẻ thù không xem đó lại là kẻ thù vâng cái góc nhìn này ở góc độ xã hội về góc độ con người về góc độ nhân sinh quan anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cuộc chiến xảy ra lại có cái hiện tượng lạ như vậy vâng anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn ạ Vâng. có một câu luận ngữ và tôi mới đọc xong là là người không biết lo xa thì ắt phải buồn gần là, vâng. là, là, là, là, là. chúng ta nhớ rằng là, là, là chúng ta biết ơn rất nhiều đối với lại liên xô trước kia viện trợ việt nam không hoàn lại <laughs> mà cái thế hệ chúng tôi là cũng tếu táo mấy câu tức là CCCP SCR đó vâng là các chú cứ phá thì Việt Nam đáp lại là càng cho càng phá <laughs> ngày đó là tôi có tiêu chuẩn học đại quân sự ở Nga đấy ở Liên Xô đấy thằng bạn tôi là sau này là, là, là, là anh bạn Quốc Cường ở Thanh Liêm Hà Nam đấy thầy tôi là lớp trưởng và anh ta là cũng đã học ở thì như là <clears throat> mu thì phải à, đúng rồi học viện quân sự <clears throat> sau này là là mình leo lên đến đại tá rồi là, là tổng giám đốc việt theo thế thì không những tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè đấy chúng ta đấy chúng ta nhớ rằng là, là trong 10 tỷ phú ở Việt Nam hiện nay thì có 9 tỷ phú là, là xuất thân từ Đông Âu. Vâng, đúng là như thế nhỉ. Vâng. Trần Nhật Vượng chẳng qua là, là bốn tiểu ngạch và đầu tiên là mì gói phải không ạ? Vâng, mì tôm đấy nhỉ. <laughs> thế thì chúng ta không quên ơn, không quên tâm hồn Nga và cũng không quên cái công lao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít trong đó công lao của đại nguyên soái Joseph Stalin mà chúng ta lên án độc tài là tàn bạo vân vân cái lịch sử rất công minh rất công bằng thôi thì đánh giá chung về hai vị tổng thống Putin và Zelensky phải không ạ? Dạ vâng đúng rồi. thì cả hai vị tổng thống này đều không muốn chiến tranh nhưng mà Nga thì không thể không gây áp lực với Ukraine mà ngăn chặn Ukraine Nga đang là liên kết với lại Tây Âu liên kết với Mỹ trong cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và điều đó là đe dọa trực tiếp đến cái việc mà độc lập tự chủ hay là cái tiềm lực kinh tế quốc phòng này của Nga hiện nay uống hồ đấy Ukraine là một nước chưa hầu của Nga và hiện nay đang thực hiện kiểu ly khai chắc uh, nước ly khai gì mà, mà, người Hồi giáo người tôi quên và Georgia Georgia nhỉ vàng ở Georgia nhưng mà vâng. ngoài Georgia là còn cái thằng ờ, Czech gì đó vâng Czech ờ, Czech Chen nha à. vâng vâng Czech Chen như vâng, vâng, vâng. thế nó lại, lại liên quan đến cái việc mà Afghanistan và cái Taliban nó đang trỗi dậy phải không ạ dạ vâng mà cái thằng này nó lại đang sở hữu rất nhiều cái, cái kho vũ khí hạt nhân bẩn <laughs> vũ khí hạt nhân bẩn thì nó kinh lắm phải không ạ vâng nó không kiểm soát được kỹ, <laughs> kỹ thuật mà nếu cho nhà hạt nhân nổ ra thì là là cả thế giới là bung và toang hết không thể nào sống sót cả <laughs> tiềm lực của Trung Quốc rồi đang ổn là, là, là, là dọa tiết lộ cái, cái bí mật sản xuất hay là công thức sản xuất cái vũ khí hạt nhiệt hạch là, là, là hơi và... <laughs> chưa biết nó khủng khiếp như thế nào bởi vì cái hạt những hạt nhân nguyên tử là nó là hạt nhân mà nó nó phản ứng rất nhanh giải phóng năng lượng rất nhanh ánh sáng rồi là nhiệt độ rồi, rồi là sức ép rồi cũng như là chất phóng xạ <laughs> nó hủy diệt ngay sự sống <clears throat> cho nên cả thế giới đấy đều khiếp sợ cái cái cuộc chiến tranh hạt nhân này sẽ nổ ra trong đại chiến dân lần thứ ba <coughs> Cái thì trong bối cảnh hiện tại thì là chúng ta vẫn ủng hộ cái việc hai bên đàm phán với nhau phải không ạ thế nhưng là tổng thống ờ, Zelensky đây là, là, là không muốn đàm phán là cái, cái nước chưa hầu mà thân nga Belarus hoặc là những nơi khác và ông ta cũng muốn đàm phán ở một nơi do mình chọn và tất nhiên có sự giám sát của Liên Hợp Quốc <coughs> thì trên tất cả thì tôi vẫn hy vọng đấy là Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa đấy sẽ trở lại khôi phục cái vị thế Hoa Kỳ trên thế giới bởi vì hơn ai hết thì Hoa Kỳ lâu nay đấy vẫn là người đứng ra là cầm cân đẩy mực cho cái hòa bình và trật tự thế giới thế nhưng mà hiện nay là Trung Quốc trỗi dậy thế là ổn hung hăng như thế Taliban cũng đang trỗi dậy mà Nga cũng đang là, là hùng cường như vậy thì tôi nghĩ rằng là đại chiến nhân dân lần thứ ba khả năng xảy ra rất cao bởi vì là chiến sự hiện nay vẫn leo thang Putin hay là Zelensky đang có những bước đi đấy mặc dù đã trượng lại đã hạn chế ở mức độ nào thế nhưng mà lâu dài rồi cái khối NATO cũng như là cái nước Tây Âu này và Mỹ đấy <coughs> sẽ khiến cho cuộc chiến tranh kéo dài và Putin xa lầy rồi chúng ta thấy là, là, là chỉ trong 3 ngày thôi là là Nga đã thiệt hại là hàng, hàng trăm tỷ USD không ạ? rồi tổn thất rất lớn mà hiện nay là các cái cánh quân cũng đang phải dừng lại bởi vì không có hậu cần thiếu hậu cần cho nên điều mà nga sợ nhất ấy, đó là xa lầy trong chiến tranh giống như việt nam xa lầy ở campuchia vậy giờ là nga lại đưa ra khẩu hiệu tức là chống những cái tổ chức phát xít ở cái nước cộng hòa xung quanh cái hay là ngay trực tiếp đến nước Ukraine vu khống cho họ là, là những nhóm phát xít lực lượng phát xít gây nguy hiểm cho cho thế giới à, và cho nước Nga <coughs> bây giờ là, là, là đồng Âu thì như vậy Nga Ukraine như vậy chúng ta cũng phải tính đến cái chuyện tức là chiến tranh Trung Cộng thôn tính Đài Loan đấy liệu có xảy ra trong ngày một ngày hai rồi biển Đông đấy thì rõ ràng với sự tranh chấp sẽ sôi sục hơn và đối với đất nước chúng ta thì chúng ta phải quan tâm nhất đấy không phải là số phận của những kiều dân Đông Âu là người Việt đã sinh sống hay là người Nga ở Ukraine một cái quan trọng hơn đấy là Việt Nam sẽ là tâm điểm ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương trong đại chiến thế dân lần thứ ba và nhiều khả năng nó sẽ bùng nổ đó nếu có kéo dài đàm phán không đi đến cái kết quả nó bình ổn thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tâm thế chính trị khi mà cái cuộc tranh chấp quốc tế nó diễn ra nghiêm trọng như Vâng và đúng là là là theo cái cách đánh giá của anh à, nhìn ở góc độ về vấn đề xã hội học, nhìn ở góc độ khoa học lịch sử cũng như là khoa học quân sự ta mới thấy được rằng đúng là cái cuộc đối đầu giữa Tổng thống uh, Ukraine và Tổng thống Putin à, rõ ràng nó là một trời một vực không thể so sánh. Bởi vì như nhắc lại buổi ban đầu có chia sẻ với anh đó là một người thì đang đạo diễn cái giới tài phiệt không những là lãnh thổ Liên bang Nga mà còn là lãnh thổ của rất là nhiều các nước Đông Âu khác. Một người thì đang bị cái giới tài phiệt à, đạo diễn rõ ràng một cái anh hài kịch thì bị đạo diễn là chuyện đương nhiên. Nhưng nó lại đẻ ra một cái vấn đề thứ hai, tức là nhìn ở góc độ thực tế của cuộc sống thì rất là nhiều người đang sống ở à, thủ đô Kiev, đang sống ở à, lãnh thổ Ukraine à, đã kêu lên rằng 10 năm trở lại đây cái đồng tiền của Ukraine nó mất đi giá trị hàng ngày và chính vì thế cái đời sống hàng ngày của người dân Ukraine hiện nay lại xem cái việc tiêu đồng tiền đô la nó như là một sự nghiễm nhiên và xem cái đồng tiền thứ hai này nó gần như là một cái đồng tiền tiêu chính thức và ai cũng xem nó là một cái gọi là cái chó dựa. Vậy thì cái đồng đô la này từ đâu đến? Ai là người tài trợ? Và cái điều quan trọng nhất là cái đất nước Ukraine là một cái đất nước ở một cái được gọi là một cái đồng bằng rất là tuyệt vời của Đông Âu là cái nơi sản sinh ra những cái sản phẩm sạch của nông nghiệp ấy thế nhưng nhiều năm vừa rồi là bị tê liệt hoàn toàn bởi vì à, người dân thì bỏ à, đồng ruộng nhà máy không hoạt động và người ta đi tìm cái miền đất hứa ở những cái nước ở đông âu khác à, và chính cái điều này nó đẻ ra một cái là gì không những là cái nền kinh tế của Ukraine hiện nay đã xa vào cái gọi là khủng hoảng kiệt quệ mà chính cái điều này là cái sự bỏ bê một cái được gọi là cái à, bờ xuôi ruộng mật của một à, cái vùng à, châu Âu đẹp như thế vâng và anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cái bờ xuôi ruộng mật người ta sẵn sàng vứt bỏ để đi tìm một miền đất hứa vậy Ukraine có phải đang bị các cái thế lực chia chác về quyền lợi chính trị, quyền lợi à, à, quân sự rồi là quyền lợi tài phiệt và người ta tìm kiếm ở ở đó cái gì. Tất nhiên là thà là phía Nga, tức là phía ông Putin không muốn là NATO sẽ đặt chân ở Kiev. Và ông à, à, tổng thống Ukraine là Zelensky cũng chẳng muốn là ông Nga can thiệp, nhưng cái sự hiển nhiên từ mấy chục năm trở lại đây là ông Ukraine luôn luôn là người lệ thuộc hoàn toàn vào Nga. Vâng, Vậy thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào? Một ông rõ ràng là đang lệ thuộc mà cứ miệng nói rằng tôi không cần ông. Vậy thì nó sẽ xảy ra cái điều gì trong à, cuộc à, chiến sắp tới và nó sẽ xảy ra những vấn đề vấn nạn về những cái tị nạn nào, những tệ nạn ghê gớm nào anh có thể chia sẻ để mọi người chúng ta hiểu hơn về cái bản chất của cuộc chiến. Vâng, mời anh ạ. <laughs> tôi à, đêm qua tôi có nghe rất kỹ cái bài à, của giáo sư tiến sĩ thiếu tướng à, Lê Thế Cường ạ Vâng. Thì ờ, thiếu tướng là đánh giá là Zelensky là rất tệ hại và ủng hộ Putin. <laughs> Tất nhiên là nó cũng giống như là, cái tâm thế của chúng ta đấy. Khi mà cuộc chiến đang nổ ra hai ba ngày nay nó đang đi đến chỗ đàm phán <clears throat> thì Zelensky thì cũng không có đủ sức để mà hết pin rồi <laughs> mà tiềm lực quân sự của nga thì là có thể hủy diệt Ukraine là một số thành phố thủ đô hay là những cái ờ, quân sự những cái, cái, cái, cái, cái căn cứ quân sự của, của Zelensky hủy diệt trong ờ, trong vòng vài nốt nhạc thôi tôi cho rằng là khoảng hai ba tuần đấy hoặc là cùng lắm là 7 tuần thì thì nga sẽ chiếm trọn vẹn ukraine và khống chế được tất cả các nước cộng hòa lân cận <clears throat> thế thì cái xu thế chiến tranh đấy sợ nhất là nó kéo dài và nó sẽ dây dưa nó ảnh hưởng đến cái cục diện thế giới cái mâu thuẫn thế giới giữa các cái ờ, gã khổng lồ gỗ nga hay là hoa kỳ hay là trung cộng để hung hăng như ổn liều chết như là taliban <laughs> tôi nghĩ rằng là, là cái nguy, nguy cơ chiến tranh thế giới đấy, nó sẽ xảy ra theo cái âm mưu của cái, cái, cái thế giới tài phiệt anh ạ vâng của tất cả các cái, cái xe này các lực lượng này các cái siêu cường này ngay Biden cũng phải tuân theo cái cái, cái, cái bà tài phiệt uôn thôi thường nghị viện hạ nghị viện này quyết định chiến tranh hay là gì đó là cũng phải căn cứ vào cái, cái sự chỉ đạo của cái, cái thế giới tài phiệt này tại thành phố Uôn thì hiện nay là nó nó im lặng đấy nhưng mà thực tế mà nó đang phát tác thì cái ảnh hưởng của nó rất lớn đối với lại tổng thống Biden chúng ta không chê Biden cũng không chê Zelensky hay là cũng không phê phán nặng quá đối với Putin bởi vì đó là cái như cái suy nghĩ chiến lược cái tầm chiến lược để đi đến ổn định thế giới xây dựng một cái trật tự thế giới mới trong đó thành ra cũng muốn vươn lên làm bá chủ toàn cầu Trung Cộng này càng rõ hơn Mỹ thì vị thế sụt giảm rồi đấy nhưng mà hiện nay là Mỹ vẫn đang muốn Donald Trump và Đảng Cộng Hòa trở lại thế rồi là châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì là biển Đông đây là sôi sục và tôi nghĩ rằng là cái cái quan trọng nhất chúng ta quan tâm nhất đấy là Việt Nam chúng ta sẽ mất đi vĩnh viễn cái cơ hội độc lập tự chủ vĩnh viễn mất đi cái cơ hội thoát trùng anh ạ vâng cho nên bây giờ là, là chúng ta cứ tạm gác một bên cái cuộc tranh chấp giữa nga hay là gây áp lực đối với ukraine rồi thế giới nó can thiệp mà, mà chúng ta hãy tìm ra cái giải pháp tình thế trong tiền đình đất nước hiện nay anh ạ vâng vậy là chúng ta cũng nên chuyển đề tài đi dạ vâng chiến, chiến sự nó đang diễn ra phức tạp lắm dạ vâng đúng đấy và đúng là trước khi chuyển đề tài thì có một cái uh, suy nghĩ và cái câu hỏi à, lâu nay à, ở chính trường người ta vẫn đặt ra vậy thì tại sao cái ông mỹ lại sợ cái ông nga bởi vì <laughs> cái sấp ngửa bàn tay mà ông mỹ theo dõi mấy chục năm vừa rồi đã phát hiện được ra một cái điều vô cùng sợ hãi ở lãnh thổ liên bang nga đó là hàng trăm các cái đoàn tàu tốc hành mà lại chở không phải là các cái container theo quy chuẩn quốc tế mà lại là chở các cái loại container riêng biệt của Nga sản xuất. Vậy thì trong mỗi một cái container ở trên mỗi một cái đoàn tàu ấy nó có một cái chiều dài khác thường, có bể rộng khác thường và được trang bị và được uh, mã hóa và nó chạy liên tục 24 trên 24 giờ nó cứ chạy liên tục như thế. Thế thì cái giới quân sự đã đánh giá đó là các cái đoàn tàu chuyên biệt nó trực thuộc là cái bộ tư lệnh hạt nhân mà trực thuộc đối với duy nhất một người đó là trực thuộc văn phòng tổng thống. Và các cái đoàn tàu này luôn luôn thay đổi các cái vị trí có thể nay là ở Vladivostok, ngày mai đã ở Trung Nga và ngày kia có thể đã nằm ở biên giới Ba Lan. Và những đoàn tàu này luôn luôn thay đổi vị trí nhưng ở đó nó chứa đựng là mỗi một cái đoàn tàu là một bộ tự điều khiển, tự vận hành trực thuộc cái lệnh của tổng thống đó là các cái đoàn tàu hạt nhân và người ta cảm nhận rằng nó có một cái khác biệt ở đây ý, là mỗi một đoàn tàu nó có bốn cái cái cái đầu máy anh ạ. Hai đầu máy chạy bằng tự hành là chạy bằng diesel. Hai đầu máy là chạy bằng cái năng lượng điện tức là lệ thuộc vào mạng lưới điện quốc gia. Có nghĩa là một trong hai tình huống thì tàu vẫn chạy, mất điện tàu vẫn chạy. Anh ạ. Và điều này là thằng Mỹ luôn luôn sợ hãi bởi vì trong mỗi đoàn tàu ấy có khoảng 40 cái toa. Thì trong 40 toa thì người ta nói rằng là ít nhất là 20 toa là các cái uh, trang bị kỹ thuật phục vụ cho uh, nốt uh, bấm hạt nhân. Còn 20 toa là các cái kho nhiên liệu và chỉ cần trong vòng một tiếng đồng hồ đã lắp đặt hoàn chỉnh một cái đầu đạn hạt nhân. Vâng, như vậy là gì? Họ có thể vận hành và triển khai bất cứ lúc nào và đây là cái nỗi sợ. Vậy thì cái nỗi sợ này chính vì thế nó đẻ ra một cái nguy cơ hạt nhân như anh nói là nằm trong cái việc sấp ngửa bàn tay. Vậy thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cái nguy cơ nó đã lên đến đỉnh điểm và hàng trăm hàng ngàn đoàn tàu này của Nga nếu như chọc đúng một cái con gấu Nga mà nó đang say nắng chẳng hạn thì sẽ xảy ra <laughs> một cái sự khủng khiếp nào vâng anh có thể chia sẻ khi anh anh đánh giá ở góc độ uh, cao hơn một chút là nhìn uh, cái cái cái cái cái nhìn của nhà quân sự một chút ạ vâng mà anh <laughs> rất lâu rồi tôi đã định nghĩa rằng là không có ai là một kẻ chiến thắng đấy khi mà chiến tranh hạt nhân bùng nổ anh ạ vâng cái thập niên 70 đấy mà không xuống thang thì thế giới đứng trước với bờ vực chiến tranh hạt nhân hai cái kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga ở Liên Xô đấy mà khởi động đấy thì thế giới tan hoang này vâng hiện nay thì cái tiềm lực nó còn mạnh hơn nữa với cái công nghệ của hạt nhân nguyên tử đấy bom nhiệt thành ờ, hơi ờ, của thằng ổn chẳng hạn chưa biết là, là, là mức độ khủng khiếp của nó như thế hủy diệt khủng khiếp của nó như thế nào <laughs> tôi nghĩ là, là, là tất cả đều phải sợ dù có leo thang lên đâu thì cũng sẽ là phải tìm cách hòa hoãn để mà ngăn chặn cái nạn nhân thôi cái điều đáng lo nhất là là khi ổn mà đều lĩnh ra tay Đấy hoặc là Taliban nó dùng hạt nhân bẩn vâng đó cái nỗi sợ anh ạ <laughs> cái, cái xu thế thế giới cái thế giới tài phiệt mà nó nó chỉ đạo ngầm trong cuộc chiến tranh này đó. kéo dài chiến tranh và dẫn đến chiến tranh thế thứ ba đấy tôi nghĩ là nó cũng đều sợ cái sự bùng nổ à, chiến tranh hạt nhân thế thôi chứ còn bây giờ là, là, là, là chúng ta biết rằng tiềm lực quân sự của nga thì rất là khủng khiếp tôi không nghi ngờ gì điều đó dạ vâng nhưng mỹ đã có vẻ già cỗi rồi còn trung cộng hay là, hay là ổn thì hiện nay công nghệ hạt nhân của nó đến đâu thì có thể chúng ta hình dung ra được nó có sức mạnh hủy diệt cả thế giới Dạ vâng, rất là cảm ơn anh à, những chia sẻ vừa rồi. Và mặc dù còn rất là nhiều những cái đề tài, nhiều câu hỏi và đồng thời cuộc chiến giữa ngơ hai người anh em sẽ còn nóng bỏng và còn gay cấn, đồng thời còn nhiều câu chuyện cần phải tìm hiểu và chia sẻ nhưng rất tiếc là mỗi cái buổi đàm đạo thời lượng của chương trình cũng có hạn có lẽ là à, anh thay lời muốn nói à, để kết thúc cái buổi đàm đạo nay anh cho một cái lời kết để chúng ta à, kết thúc và chia tay khán thính giả và lại phải hẹn khán thính giả ở nhiều buổi đàm đạo sau <laughs> vâng xin mời anh ạ như tôi nói ban đầu đấy là cái giải pháp tình thế hiện nay đấy trong cái, cái bối cảnh mà chua bò đánh nhau rồi mỗi chết đấy thì Việt Nam chúng ta ứng xử như thế nào không ạ với lại cái lời kết của tôi là, là, là chúng ta đang ở trên cái đà suy vong bất ổn chính trị và có nguy cơ dẫn đến sụp đổ chế độ hoặc là có thể mất nước bởi vì mấy lý do thế này <clears throat> tham nhũng nó trở thành quốc nạn mà chưa như là cái bài thơ mà tôi mới đăng, đăng lên đấy là quốc nạn chồng lên quốc nạn thì nhân dân và lực lượng yêu nước lực lượng yêu tự do yêu dân chủ yêu hòa bình và tiến bộ xã hội hiện nay có thể nói rằng là khủng hoảng nghiêm trọng cái niềm tin vào cái thể chế hiện nay anh ạ vâng đấy là cái cái cái, cái, cái cái tình thế của chúng ta hiện nay tình hình của chúng ta hiện nay là cái niềm tin đã bị bức tử anh ạ vâng cho nên là chị Ngọc Dung là chúng ta đây là vừa mới làm cái đơn đơn thứ hai đòi là Nguyễn Hòa Bình từ chức phế chuất Nguyễn Hòa Bình thế nhưng mà đài Trung Cộng thì lại tuyên bố rằng là Nguyễn Hòa Bình có thể là, là, là sẽ là tổng bí thư thay thế cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh đó thì là những cái đại án thế kỷ đe dọa sự tồn vong chế độ lại bất ngờ xì ra tôi nghĩ rằng là các đại án này nó đã được theo dõi và biết đến từ rất lâu rồi ít ra vài ba năm trước rồi ví dụ như đại án kit test việt á rất nhiều bộ ngành liên kết và vi phạm pháp luật nghiêm trọng và tất nhiên là nó theo sự chỉ đạo của, của tình báo Hà Nam của Trung Cộng cho nên đại án kết test Việt Á đấy nó mang màu sắc là sự khủng hoảng chính trị mang cái tính chất là chủ nghĩa tư bản thân hữu lũng đoạn nhà nước cái lũng đoạn nhà nước này nó cũng giống như là tài phiệt mà lũng đoạn mỹ lũng đoạn nga putin thì đã dẹp được cái những thế lực tài phiệt này cho nên chúng ta cũng phải diệt các cái phe nhóm này thì mới mang lại sự bình ổn chính trị Tuy nhiên các phe nhóm lợi ích hiện nay đấy <clears throat> nó đang theo cái, cái sự chỉ đạo của Trung Hoa ví dụ như kiết test Việt Á đấy là gián tiếp gây ra cái thảm họa diệt vong là 30.000 nạn nhân F0 Covid-19 nó tàn phá cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết rằng là có cái nền kinh tế là chiếm tỷ trọng GDP hàng đầu Việt Nam thì cái thế lực ngầm hay là cái nhóm nội phản này đấy. rất nhiều nhóm thì sau cái đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nó lại bung vào toang ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh là trước kia cũng không vượt quá 4.000 ca mỗi ngày nhưng bây giờ Hà Nội là tới 7.000 ca đáp không mỗi ngày Và chúng ta phải thử hình dung đấy chọc ngoáy mũi đây rồi là cách ly rồi là chốt chặn rồi là gào dây thắp gai thế rồi là cách ly không điều trị bỏ mặc người nhiễm bệnh chết trong cái bệnh viện giã chiến hoặc là không quan tâm đến cái bữa ăn đời sống hàng ngày đã cạn kiệt của hàng triệu lao động trong các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội có thể nói là sẽ tử vong nhiều hơn nếu thực hiện cái cách ly theo kiểu Vũ Hán đấy là cái điều mà chúng ta phải thấy được cái chỉ thị 16 15 16 đấy. cũng như quân đội đưa thiết giáp vào đấy. để mà ngăn chặn cái bạo loạn biểu tình hay là cái sự đảo chính của cái phe nhóm nội phản <coughs> cho nên cái số phận của Trung Quốc Anh hiện nay cũng như là, là, là các bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng bộ y tế bộ trưởng bộ khoa công nghệ trung anh là giống như là cá nằm trên thớt vậy trước khi kết thúc chương trình để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi xin mời quý vị khán giả à, nghe tôi xin nhắc lại như sau mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên, nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau. Thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung cũng là số Zalo có số 083 235 9941. Tôi xin nhắc lại, chị Ngọc Dung điện thoại 083 235 9941. Và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061. Tôi xin nhắc lại, điện thoại thám tử ẩn danh 2 038 205 0061 và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn có số điện thoại như sau 034 623 3386 Vâng tôi xin nhắc lại điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034 623 3386 Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ quan tâm đồng hành và chia sẻ đến chương trình Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu luôn luôn an lành, vui vẻ cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi kết thúc chương trình, để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi, xin mời quý vị khán giả à, nghe tôi xin nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên, nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau. Thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung cũng là số Zalo có số 083 235 9941. Tôi xin nhắc lại, chị Ngọc Dung điện thoại 083 235 9941 và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061. Tôi xin nhắc lại, điện thoại thám tử ẩn danh 2 038 205 0061. Và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn có số điện thoại như sau 034 623 3386. Vâng tôi xin nhắc lại, điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034 623 3386. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ quan tâm đồng hành và chia sẻ đến chương trình. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu luôn luôn an lành, vui vẻ cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.